Cô Vi ơi bằng bao nhiêu thương đau còn chưa đi bằng bao nhiêu đêm nước mắt tràn mi, Nụ cười trẻ thơ vẫn đầy việc chậm lại như giấc mơ không tàn động lực vượt qua giống như đam mê luôn được cháy trái đất tôi yêu màu xanh yêu màu xanh xoay vòng quanh mặt trời covid xe đi thật nhanh trong tình yêu tinh thần luôn rạng người áo trắng xin mạnh mẽ lên kim cương thêm qua hàng nắng mai yêu em xa bàn tay xa sánh đi vì khoản hạnh phúc khi đeo khẩu trang quên buồn đau không tươi xanh ta đã yêu thương đất nước trong lành giặc dịch đừng mong tung hoành đến nhà đàn bà cũng đành chỉ cần nâng cao thêm chút ý thức mọi người góp sức rất có tinh thần ta sẽ xem đôi tay này tôi mới thấy hao gầy từng ngày và mãi bên nhau bạn nhé người người chung tay tình mình đồng lòng ngoài nơi biên cương chặn dịch phòng chống cùng y bác sĩ qua ngày lo trái đất tôi yêu màu xanh yêu màu xanh xoay vòng quanh mặt trời covid xe đi thật nhanh trong tình yêu tinh thần luôn cả người áo trắng xinh mạnh mẽ lên kim cương thêm qua hàng đêm vì mọi người vẫn luôn trao niềm tin lên đôi vai suốt bao ngày nào mình cùng đón ban mai dịu em xa bàn tay xa sánh đi vì khoản hạnh phúc khi đeo khẩu trang và video này thì mình muốn nói với các bạn là như chúng ta đã biết thì tình hình dịch bệnh ở Việt Nam hiện tại đang khá là căng thẳng số ca nhiễm vẫn đang tăng cao cũng như là số ca tử vong vì thế thì mình khuyên các bạn là nên đi đeo khẩu trang khi ra ngoài hạn chế ra ngoài khi không cần thiết thường xuyên rửa tay sát khuẩn bằng những à, chai thuốc có cồn như vậy và thực hiện nghiêm ngặt chỉ thị 5K cùng Việt Nam chiến quyết thắng đại dịch cố lên